À, các bạn ơi, đây là thành phẩm của món cá kho và làm sao mà chúng ta kho được cái món cá nó vừa thơm vừa rắn thịt và không hề bị nát một chút nào thì mình mời các bạn hôm nay sẽ vào bếp cùng với mình để làm cái món này các bạn nhé. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bí quyết rất là quan trọng để cá không bị nát khi kho nha. À, các bạn ơi hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm à, món cá kho các bạn nhé ở đây thì à, cá nếu như mà các bạn muốn kho nó được rắn thịt và nó chắc thịt ý, thì các bạn đem phơi cho mình 2 đến 3 nắng ở đây thì cá này mình à, phơi được hai nắng cho nên là nó xém cái màu được như vậy này đó cá phơi xong thì khi mà các bạn nó à, kho ấy, nó rất là rắn thịt và nó thơm nó thơm cái phần thịt cá các bạn nhé và kho thì các bạn sẽ kho cùng à, với giềng này ớt để cho nó cản cái mùi tanh và cái gia vị kèm theo thì các bạn chuẩn bị cho mình đó là hai uh, muỗng bột ngọt một muỗng muối và tiêu nhé và mình sẽ kho cùng với cả nước tương các bạn chuẩn bị thêm cho mình ở đây đó là thịt à, ba chỉ này ở đây là mỡ heo mỡ heo thì lát nữa mình sẽ uh, áp để uh, lấy cái phần top để mình kho cùng các bạn nhé thì cái món cá của chúng ta nó sẽ rất là mềm và nó quậy được cái cái cái phần uh, mỡ ở trên cái top mỡ này thì cá nó sẽ không bị khô các bạn nha à, trước hết thì các bạn sẽ cắt cho mình cái phần giềng nhé phần giềng thì mình sẽ lót ở phía dưới à, đáy của cái nồi ấy cho nên là các bạn sẽ thái cho mình thành những cái lát nó lớn một chút giềng thì các bạn lựa chọn những cái củ giềng nó già ấy thì mình 好了，是。 riềng sang một bên cho mình nha và cái phần ờ, thịt heo thịt heo này thì các bạn sẽ thái thành hình ờ, thái thành những cái miếng lớn thịt này là các bạn nếu như các bạn muốn thái nó được dễ hơn thì các bạn để vào trong ngăn đá cho mình khoảng một tiếng ấy thì thái nó dễ đây là cái phần à, mỡ thì các bạn lựa chọn cho mình cái phần mỡ khổ nhá mỡ khổ như thế này sau khi mà các bạn áp xong thì cái phần tóc nó rất là ngon và thơm các bạn à, kho cùng luôn và cái phần mỡ lợn này thì nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta đấy có rất là nhiều các cái chất béo tốt đây sau đó thì à, hôm nay thì mình sẽ kho cá bằng à, nồi cơm điện các bạn nhé kho cá bằng nồi cơm điện thì mình thấy nó rất là nhiều xương mà nó nó nó dễ lắm các bạn không cần phải trông mà nó khi nào mà nó cạn cái á, là nó tự tự động nó nảy nắp lên và nếu như muốn cá rắn và khô thì các bạn khi kho các bạn mở vung ra cho mình thì cá không bao giờ bị mềm và nó không có bị à, nát đó các bạn xếp cho mình ở đây nha và các bạn xếp cho mình cái lớp thịt ở phía dưới để mình tạo một cái cái lớp ở phía dưới để cá nó không có bị cháy bây giờ mình đi áp cái phần mỡ trước các bạn nhé sẽ cho cái phần ờ, mỡ heo này các bạn ờ, áp qua cho mình nhé À, các bạn ơi sau khi mà các bạn à, sau khi mà các bạn đã dán cái phần top này cho mình nó, nó được top như thế này rồi thì các bạn sẽ cho cái phần top vào đây để mình kho nhé mình kho chung luôn để mình lấy cái phần mỡ ở trong cái top còn lại mình không có cho thêm mỡ hay là dầu nữa với các cái món kho như là kho cá kho thịt ấy thì các bạn dùng uh, mỡ heo cho mình thì nó mềm và ăn nó nó có cái vị béo ngậy riêng nó không như dầu ăn các bạn nhé riêng đối với các món kho là chúng ta nên dùng những cái mỡ heo và để cản mùi tanh cho cái món này thì mình sẽ cho vào đây hai trái ớt Đó, bây giờ thì à, mình sẽ xếp cái cá này lên các bạn nhé cá các bạn đem đi các bạn phơi thì các bạn kho đảm bảo là nó sẽ rất là rắn thịt Đấy, bây giờ là cái phần quan trọng nhất đó chính là cái phần nước kho các bạn nhé Mình sẽ nấu cái phần nước kho riêng à, Các bạn ơi bây giờ thì mình sẽ nấu qua cái phần à, nước kho này các bạn nhé Nước kho này thì mình sẽ uh, sử dụng ở đây đó là 3 thìa nước mắm 3 thìa nước mắm như thế này Bởi vì là mình có nước hàng rồi cho nên là mình mình tự nấu cái phần nước hàng cho nên là mình không có thêm vào còn nếu như mà các bạn mà không có nước hàng thì các bạn sẽ dùng cho mình à, hai muỗng canh hai cái thìa muỗng muỗng ăn phở này đường các bạn trưng lên nó có cái màu nâu cánh giám các bạn cho thêm một chút xíu chanh vào để khi mà các bạn à, nấu xong ấy nó không có bị đông lại cái phần đường bởi vì là cái phần à, cá mình đã khi mà phơi nắng ấy mình đã ướp gia vị rồi cho nên là mình không có cho không có cho nhiều mắm và mình sẽ thêm vào đây đó là một muỗng đường này một canh này một muỗng cà phê bột canh và một muỗng cà phê tiêu và thêm vào đây là 500 ml nước các bạn kho đến khi nào cạn nước thì thôi bởi vì các cái món kho ví dụ như là kho cá chẳng hạn thì mình muốn nó nhừ xương thì mình sẽ cho nhiều nước một chút 500 đến 600 ml nước sau đó thì các bạn sẽ cho vào nồi để kho các bạn kho cho mình à, muốn nhừ được xương ấy thì nó phải tầm từ 4 đến 5 tiếng thì nó mới nhừ được cái phần xương cá các bạn nhé và các bạn nấu cho mình bằng nồi cơm điện thì nó rất là hợp lý đó các bạn đun chỉ cần sôi cái phần nước này lên là các bạn cho vào cá cho mình và đem đi kho nhé nước ở đây nó sôi khi mà các bạn thấy nó sôi hẳn lên thì là mình sẽ tắt bếp nhé đó nó sôi hẳn lên rồi thì mình sẽ tắt bếp các bạn sẽ cho cái phần ờ, nước nước kho này vào để chúng ta đem đi chúng ta kho các bạn cho hết vào Và cái phần nước này nó sẽ ngập cái như thế này các bạn nhé Bây giờ thì mình sẽ cho vào nồi cơm điện để mình đem đi mình kho à, Các bạn ơi, ở đây thì sau khi mà các bạn cho vào như thế này thì các bạn sẽ đậy vung lại cho mình nhé và bật chế độ nấu lên ạ Các bạn bật chế độ nấu như thế này và các bạn kho cho mình trong khoảng thời gian là 4 đến 5 tiếng thì phần cá nó sẽ rất là nhừ xương ấy và mình sẽ quay trở lại sau ờ, một tiếng nữa các bạn nhé để kiểm tra xem là nước nó còn không nếu như mà thiếu nước thì các bạn chế thêm nước vào cho mình thôi các bạn ơi sau khi mà các bạn à, kho cho mình được 4 tiếng ở đây thì mình đã kho cái nồi cá kho này được 4 tiếng rồi này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần cá kho nó rất là rắn thịt và nó thơm lắm rất là thơm và không hề có một chút mùi tanh nào cả và mình xin kết thúc video ở đây các bạn nhé và hẹn gặp lại các bạn ở các video mới nhất của mình các bạn nha đây, sau khi mà mình bỏ cái phần uh, cá kho này ra đĩa thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó rất là ngon và hấp dẫn như thế này Và các bạn biết không, khi mà mình kho như vậy nhá nó không hề bị nát một chút nào cả đây mình gắp cho các bạn xem này nó vẫn còn nguyên miếng như thế này và xương thì đã rất là nhừ rồi cái phần cá thì rắn chắc và thơm thịt lắm và mình uh, hẹn gặp lại các bạn ở các video mới nhất của mình các bạn nhé và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn À, các bạn ơi, đây là thành phẩm của món cá kho và làm sao mà chúng ta kho được cái món cá nó vừa thơm vừa rắn thịt và không hề bị nát một chút nào thì mình mời các bạn hôm nay sẽ vào bếp cùng với mình để làm cái món này các bạn nhé. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bí quyết rất là quan trọng để cá không bị nát khi kho nha.